Đôi khi cái đáng sợ không nằm ở các ngã tư, ngã năm, chợ nổi hay là chợ Bến Thành hay là một ngóc ngách bất kỳ nào đó trong thành phố mà đôi khi cái đáng sợ lại nằm lại xuất phát từ chính người thân trong gia đình của họ. Thật chớ trêu rằng gia đình là nơi khiến ta hạnh phúc nhưng mà đôi khi đó lại là nguồn cơn của những nỗi bất hạnh. Ok, Chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Thi Cục của mình uhm, Video này thì mình muốn gửi đến tất cả các bạn đồng tính cũng như các bạn dị tính luôn uhm, Mình có một câu hỏi muốn hỏi tất cả mọi người nè à, Có phải người lớn lúc nào cũng đúng hết không? Có những bậc phụ huynh họ cứ nghĩ con là con của họ Họ biết điều gì tốt cho con của mình Thế là họ tự ý làm theo cái điều tốt đó Nhưng mà thật ra tốt đó là tốt như thế nào và tốt đó là tốt ra sao tốt cho họ hay là tốt cho con của họ đây ok trước khi đi tiếp với video của mình thì không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn đó là nếu mà các bạn thích kênh của mình thì đừng quên hãy like share đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha um, cái này thì mình không có ép vì mình ép cũng ép không có được <laughs> mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi á <laughs> uh, chuyện là có vài lần mình đi tới những cái quán ăn bàn kế bên của mình thì có con nít dù là đứa trẻ đó đã đủ khả năng tự ăn rồi có thể tự cầm muỗng đĩa được rồi nhưng mà vì các bạn nhỏ ấy ăn thì chay chát đồ ăn ra bên ngoài thế là những bậc phụ huynh thì sẵn sàng quát mánh con của mình ở nơi đông người như vậy hoặc là dù đã đủ khả năng tự ăn rồi nhưng mà những người mẹ vẫn sẵn sàng làm dùm cái nhiệm vụ đó cho những người con của mình luôn một là để tiết kiệm thời gian hai là cũng như để um, hạn chế bớt chay chét đồ ăn ra bên ngoài ừ. uh, mình thì không phải và cũng chắc chắn là không có ý định dạy đời bất cứ ai nhất là những bậc phụ huynh nữa vì mình cũng đang là con của má mình mà cái này chỉ là mình đưa cái quan điểm góc nhìn của mình vào cái vấn đề này mà thôi uhm, các bậc phụ huynh có từng nghĩ qua những cái hành động tuy nhỏ ấy nhưng mà có những tác động nhất định không ạ à? uh, mình biết là những bậc phụ huynh phương Tây thì sẽ thiên dạy con theo hướng mà độc lập hơn còn bên mình sẽ thiên về tình cảm sẽ là không nở sẽ là theo cái quan điểm là giúp con được thì giúp ấy nhưng mà những cái hành động như vậy nó nó vô thức không những tác động vào cả mình và cả đứa trẻ nữa bản thân những người con thì sẽ sinh ra tâm lý là ỷ lệ vào ba mẹ của mình còn những bậc phụ huynh thì sẽ nghĩ là đang làm việc tốt cho con nhưng thực ra đang làm dùm nhiệm vụ cho con đấy. Từ những nhiệm vụ nhỏ thì sẽ vô thức làm luôn cả những nhiệm vụ cuộc đời cho con mình khi mà con mình trưởng thành nữa. Bên cạnh cái việc là không nỡ cho con mình va chạm với thực tế thì những bậc phụ huynh dường như đặt quá nhiều kỳ vọng so sánh con mình với con nhà người ta. Uhm, cụm từ khi mà nhắc tới thì hầu như là sẽ có nhiều người không mấy thiện cảm, thậm chí là ác cảm. Đó là cụm từ con nhà người ta. Mình thì may mắn hơn một số người vì mẹ mình hầu như không sử dụng cụm từ ấy với mình. Nhưng còn một số bạn trẻ khác thì mình đã từng chứng kiến um, nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng đem con của mình ra so sánh với một cái đối tượng là con nhà người ta. Um. Ờ, mày nhìn thấy con nhà người ta không? Con nhà người ta có A, B, C, X, Y, Z Còn mày thì âm A, B, C, X, Y, Z Để mà có thể hiểu được tâm lý của những bạn ấy thì ngoài cố gắng đặt mình vào vị trí của những bạn bị so sánh với con nhà người ta ra thì mình còn lên mạng để mà tìm hiểu cũng như là để trải lòng với những bạn ấy thì tâm lý của những bạn ấy thì sẽ sinh ra sự phản kháng nè sự bất lực nè thậm chí là đang hình thành sự tự ti trong bản thân mình ba mẹ có hiểu không ạ à? ba mẹ có trải lòng với con qua những điều ấy không ạ à? và một điều mình rất rất muốn thể hiện quan điểm cũng như là suy nghĩ của bản thân mình luôn đó là đối với những người đồng tính đó đôi khi cái đáng sợ không nằm ở các ngã tư ngã năm chợ nổi hay là chợ bến thành hay là một ngóc ngách bất kỳ nào đó trong thành phố mà đôi khi cái đáng sợ lại nằm lại xuất phát từ chính người thân trong gia đình của họ thật chớ trêu rằng gia đình là nơi khiến ta hạnh phúc nhưng mà đôi khi đó lại là nguồn cơn của những nỗi bất hạnh dù bạn đã giải thích trăm ngàn lần rằng đồng tính không phải là một căn bệnh Nhưng mà cha mẹ vẫn có cái nhìn ác cảm về việc con mình đồng tính Con không được như vậy Bố mẹ không cho phép con thành ra như vậy Người ta sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn vào căn nhà này đây Thực tế thì không phải bố mẹ nào cũng có cái nhìn thoáng về vấn đề này Như mình đã nói trước thì những cái nhiệm vụ nhỏ nhặt như là tự ăn uống nè tự tắm gọi nè mà bố mẹ đã làm giùm trẻ rồi thì một cách vô tình hay là cố ý thì bố mẹ cũng sẽ làm dùm luôn cả những nhiệm vụ cuộc đời cho con mình khi mà con mình trưởng thành như là kết bạn nè tình yêu nè sự nghiệp nè không để trẻ có quyền sống cuộc sống của trẻ chính là tác hại của việc không tôn trọng sự ra quyết định của trẻ không để trẻ có quyền tự lập cái bậc cha mẹ à, các bậc cha mẹ hãy thật sự suy nghĩ thật kỹ xem cuộc sống của con quan trọng hơn hay là ánh nhìn của những người ngoài nhìn vào cái căn nhà này quan trọng hơn ạ à? đừng trách con của mình tại sao không nghe lời mình vì xu hướng tính dục là chuyện tự nhiên ạ à? các bậc cha mẹ đã có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của con mình chưa đã có bao giờ thử thật sự chọn hiểu cho con của mình chưa ạ à? cái này thì mình rất tiếc là sẽ không ai có thể thay đổi được người khác ngoại trừ chính họ ờ, bản thân mình có cái quan điểm về nè mình thì sẽ không cố gắng năn nỉ hay là thay đổi bất kỳ ai mà đã mang sẵn cho mình một cặp mắt kiến kỳ thị miệt thị người khác vì đôi mắt mình rất là nhỏ mình để họ trong mắt làm hơn cho họ rồi mình vẫn muốn đôi mắt một mí của mình nhìn những điều tốt đẹp hơn ừ. những người con trong trường hợp này á nếu mà đã cố gắng giải thích mà bố mẹ mình không hiểu hoặc là chọn không muốn hiểu thì đừng tốn công vô ích nữa nhiệm vụ của các bạn không phải là cứ chạy đi cố gắng năn nỉ thay đổi quan điểm suy nghĩ của người khác mà hãy sống thật tốt trước hãy làm cho bản thân mình thật trưởng thành để bố mẹ thấy được rằng mình đã đủ lớn để có thể tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của cuộc đời mình hành động thì sẽ luôn có sức mạnh hơn lời nói hãy hành động cho bố mẹ thấy là bố mẹ không cần phải lo cho mình quá nhiều nói không lo thì không chính xác vì nuôi con 100 tuổi thì sẽ lo hết 99 tuổi rồi nhưng mà bố mẹ đủ để không cần phải lo cho mình như đứa trẻ 3 tuổi nữa vì mình chỉ sống một lần vậy thì hãy sống cho chính mình sống cho chính mình không phải là ích kỷ mà ngược lại sống giùm người khác mới chính là sự ích kỷ tự đầy rạ tự ngược đãi bản thân mình hãy làm rõ điều này bố mẹ thương con tới cỡ nào con nghe lời bố mẹ tới cỡ nào thì bố mẹ cũng không thể nào sống cuộc đời của con được cuộc đời của con những người con gặp những người con muốn ở bên những sự lựa chọn của con thì nên được tôn trọng vì con đã đủ lớn rồi con biết con đang làm gì hiểu được như vậy làm được như vậy mới thật sự là thương con tới đây thì mình muốn nhắn nhủ tới những người con rằng các bạn cứ nói rằng bố mẹ phải quan tâm phải thấu hiểu phải lắng nghe nhưng mà cách các bạn nói với bố mẹ cũng rất là quan trọng đó mình không biết các bạn như thế nào chứ mình kiểu khó mở lời trải lòng với mẹ kiểu có thể trải lòng với bạn thì dễ nha nhưng mà trải lòng với mẹ thì nó hơi kỳ <laughs> nhưng mà những cái lúc cần thiết những cái lúc phải mở lời thì mình sẽ mở lời nhưng mình sẽ mở lời theo cách riêng của mình uhm, có những ngày mệt mỏi có những chuyện không vui trong lòng á thì những ngày đó mình sẽ chạy tới bên mẹ và mình sẽ nói với mẹ rằng um, hôm nay con rất là mệt con rất là buồn mẹ có thể đừng hỏi gì hết chỉ cần đứng đó cho con ôm một cái thôi khi nào mà con sẵn sàng nói thì hy vọng mẹ sẽ lắng nghe và mẹ sẽ không phán xét con mình nghĩ là làm bố mẹ không phải là chuyện dễ dàng gì nó còn khó hơn việc học hóa nữa <laughs> um, sau này trước khi làm bố mẹ thì mình sẽ soạn cho mình một tủ sách về cách làm phụ huynh ừ, làm bố mẹ cũng cần phải học đó không phải cứ có tiền là sẽ nuôi được một đứa con lớn khôn đâu lớn khôn ở đây là về mặt thể xác thôi còn về mặt tâm lý của trẻ thì cần phải bỏ công ra tìm tòi và học hỏi để có thể nuôi được một đứa con có thể phát triển về mặt tâm sinh lý ok video của mình tới đây là đủ dài rồi cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha <laughs> mọi người có biết là mình là một người suy nghĩ rất nhiều về những thứ xung quanh, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng chọn nói ra. Nhưng mà từ khi mà mình làm video rồi á, mình biết trân trọng những cái suy nghĩ của bản thân mình hơn. Và vì đây là kênh của mình, kênh của Trầm Vĩnh Ký mình. Xuất phát từ những suy nghĩ rất là riêng của mình. Nên mình luôn cân nhắc thật kỹ và đem lên clip với hy vọng là được chia sẻ với mọi người. Mà những cái điều ngày hôm nay á, nếu mà không nói trong clip thì ở ngoài đời chắc chắn là mình sẽ rất là khó mở miệng um, kiểu này chắc mốt mà muốn tỏ tình với ai á là kiểu ê nói nghe nè tao có chuyện muốn nói với mày lên clip tao xem đi <laughs> à và điều cuối cùng đừng quên là lịch ra video của mình là vào, vào mỗi thứ ba hàng tuần à, mong rằng các bạn có thể xem clip để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha ừ, và Instagram của mình là Kansiki các bạn có thể nhắn tin hoặc là comment trực tiếp cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip hoặc là chủ đề mà các bạn muốn mình làm mình sẽ nốt lại và mình rất là trân trọng luôn cảm ơn mọi người vì đã xem hết clip của mình và hẹn gặp lại